và kim móc để sử dụng móc mẫu túi này mình sử dụng kim hai đầu ha đầu 3 4 nè và mình sử dụng đầu số 4 thì đầu số 4 này nó sẽ có đầu kim tương đương sắp xỉ gần bằng sợi len là được đây khi đưa vào so sánh nè đầu kim của mình nó sẽ gần bằng sợi len ha và kim tương đương 2,5 mm ngoài ra còn có kéo cắt len kim khâu len kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc thước dây dùng để đo size và một cái bình giữ nhiệt thì bình giữ nhiệt của mình nó có hình trụ thẳng đứng từ dưới lên trên luôn ha có nắp đậy đường kính ở cái phần đáy bên dưới là 6,5 cm và chiều cao là 24 cm đối với mẫu bình mà mình đang sử dụng nè cái phần nắp của mình nó cũng có hình trụ luôn ha hình trụ vuông góc hoặc là các bạn cũng có thể móc mẫu này cho những cái thân bình nó có cái phần nắp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 để dễ nhớ được mũi móc các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu đánh dấu vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này nè ở cái vòng tròn bên dưới mình có 7 mũi móc đơn sẽ tạo ra 7 chân móc cho vòng móc thứ hai thì chân đầu tiên mình đã móc hai mũi móc đơn rồi ha các bạn làm tương tự cho mình 6 chân còn lại mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc chân thứ hai móc hai mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn chân móc thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ sáu móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng ha cũng móc hai mũi móc đơn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 sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng rồi cụm móc của mình là một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc ha thì vòng móc thứ ba này của mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm liên tiếp cụm thứ nhất nè cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy ta cũng tăng được 7 mũi cho vòng thứ ba này ha thì đối với vòng tiếp theo tăng mũi các bạn cũng dựa cho mình vào vòng bên dưới ha vòng bên dưới của mình có một mũi móc đơn lẻ mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi sau đó kế tiếp nữa sẽ lên là một mũi ha thì công thức mình có để trên màn hình nè các bạn có thể móc cho mình theo công thức này cũng được nhưng mà khi móc theo công thức này á thì cái vòng tròn của mình khi tăng lên á nó sẽ tạo ra những cái góc cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thứ hai ha thì vòng thứ ba của mình đã theo công thức rồi nè một mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi cùng chân trước ta cũng đánh dấu vào chân móc đầu tiên và khi mình đã có hai mũi cùng chân rồi hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn như vậy là cụm móc của mình nó sẽ ngược lại theo công thức ha hai mũi cùng chân sau đó là hai mũi mỗi chân thì các bạn sẽ móc cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta có là hai mũi cùng chân trước sau đó là hai mũi mỗi chân ha ta móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi móc cho mình đến cuối vòng thì vòng này mình cũng có tổng cộng là 7 cụm như thế này ha hai mũi cùng chân sau đó là hai mũi mỗi chân ta tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ tư thì vòng kế tiếp các bạn sẽ làm đúng công thức cho mình tức là 3 mũi mỗi chân tăng một mũi lên ha sau đó là hai mũi cùng chân đây mình sẽ có 3 mũi mỗi chân nè tăng lên một mũi ha so với cái cụm này móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn có được 3 mũi rồi ha đánh dấu vào chân đầu tiên sau đó tiếp tục 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp là hai mũi cùng chân ta có được một cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó vòng tiếp theo mình sẽ đảo ngược cái cụm móc lại ha tức là mình sẽ có hai mũi cùng chân trước sau đó là các cái mũi mỗi chân cứ móc xen kẽ cho mình như vậy cho đến khi cái vòng tròn của mình nó đạt được cái đường kính bằng với cái đường kính của cái phần ờ, đáy bình của mình là được ở đây mình đã móc được tổng cộng là 7 hàng móc nó đã có cái đường kính bằng với cái đường kính của đáy bình rồi nè khi ta ướm vào nè thì nó đã vừa khít với phần đáy bình rồi ha thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân đây là điểm kết thúc của mỗi vòng ha tháo kim đánh dấu ra nè lúc này các bạn sẽ kết thúc cho mình cái vòng này bằng cách bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai thì cái chân thứ hai này nè nó có hai đường móc đâm kim cho mình vào đường ở bên trong và móc vào cái đường bên trong đó một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng móc đầu tiên của phần thân ta cũng đâm kim lần lượt vào các cái chân móc này nè và ta đều đâm kim vào chân ở bên trong ha cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được cũng đánh dấu cho mình cái chân đầu tiên nè để mình khỏi bị lầm ha tiếp tục móc tương tự khi móc đến cuối vòng rồi thì phần thân túi của mình đã lên cao được một hàng móc và nó có một cái đường g để mình có thể phân biệt được đáy túi với thân túi để kết thúc được cái hàng móc này để ý cho mình mũi đầu tiên mình có bỏ qua một chân móc ở phần đáy thì lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân kế bên nè và ta đưa cái đường móc bên ngoài lên trên kim ha đồng thời luôn kim xuống phía dưới và đâm vào cái chân móc mình bỏ qua của cái phần đáy móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là phần đáy của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha đây kết thúc hàng móc này sát bên nó có một cái đường của cái chân móc mũi dời để ý ta không móc vào chân đó nha mà đâm kim luôn vào chân móc đầu tiên này móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên của phần thân túi nè nó có được một cái độ sâu như thế này ha thì tiếp tục ở hàng móc kế tiếp chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc móc vào đó cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trong hay bên ngoài nữa nha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc để có được cái độ cao như thế này trước ha ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 4 hàng móc phần đáy túi của mình nó đã có được một cái độ cao như thế này rồi khi ta đưa phần đáy bình vào nó sẽ vừa ôm sát với phần đáy bình ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc họa tiết g ở bên trên và thân bình của mình là hình trụ thẳng nên mình sẽ không cần phải tăng mũi cho các cái chân móc ở bên trên nữa nha kết thúc phần móc thứ tư này cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích móc cho mình vào năm chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm vào chân thứ năm khi có cho mình được 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp rồi mũi kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi và mũi kép đôi để ý cho mình nè các bạn sẽ lấy len cho mình hai vòng lên kim sau đó mình sẽ giống mũi móc ha chân thứ sáu nè bỏ qua chân thứ sáu tiếp tục di chuyển kim đến chân thứ bảy từ chân thứ bảy này giống thẳng hàng xuống đây chân thứ bảy ha giống thẳng hàng xuống một mũi nè hai mũi thì từ cái chân thứ hai ở phía dưới này nè đâm kim cho mình vào chân móc đó đồng thời luồn kim lên trên vào chân móc kế bên từ đây kéo cái sợi len qua chân móc trên kim của mình lúc này có bốn đường ha kéo len qua hai chân trên kim lần thứ nhất hai chân trên kim lần thứ hai và kéo len qua hai chân lần thứ ba ta sẽ có được một mũi kép đôi nó sẽ nghiêng qua một bên như thế này ha tiếp tục ở chân móc này mình sẽ bỏ qua chân thứ sáu nè và móc vào chân thứ bảy một mũi móc đơn đây mình sẽ có được một cụm như thế này ha 5 mũi mỗi chân sau đó là một mũi kép đôi thì lúc này mình có một mũi móc đơn rồi móc tiếp cho mình bốn mũi móc đơn vào bốn chân liên tiếp móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm có được 5 mũi móc đơn rồi thì tiếp tục móc một mũi kép đôi tương tự lấy lên hai vòng bỏ qua một chân sát bên nè à. đến cái chân kế tiếp giống thẳng xuống một mũi nè mũi thứ hai đâm kim vào chân thứ hai đó luồn kim lên phía trên vào chân kế bên móc vào đây một mũi kép đôi ha kéo lên sau đó kéo qua hai chân lần thứ nhất hai chân lần thứ hai và hai chân lần thứ ba đây ta có được cụm thứ hai móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì chân kế tiếp nè lúc này mình sẽ bỏ qua một chân mũi móc đơn kế bên và móc vào chân thứ bảy á một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến cuối ha 5 mũi nè 3 4 và 5 mũi móc đơn được 5 mũi móc đơn rồi lấy len hai vòng lên kim bỏ qua chân kế bên chân kế tiếp giống thẳng xuống hai mũi 1 2 đâm kim vào cái chân đó luồn kim lên trên móc vào đây một mũi kép đôi sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng nhiều trường hợp cái cụm cuối cùng nó sẽ không có đủ số mũi móc để mình tạo cụm nguyên ha thì các bạn có thể chia đều cho mình cái cụm đầu tiên với cụm cuối cùng làm sao cho tổng số mũi móc của nó bằng nhau là được lúc này mình còn lại cụm nguyên nè tức là mình sẽ có lại một chân móc cuối cùng của vòng thì chân cuối cùng đó các bạn sẽ tạo cho mình một mũi kép đôi từ cái chân mũi móc đơn đầu tiên của vòng đếm cho mình từ trên xuống dưới qua ba hàng ha và ta sẽ đâm kim vào cái chân ở hàng thứ ba tính từ trên xuống đâm kim vào đó nè sau đó luồn kim lên phía trên vào chân kế bên ha móc vào đây một mũi kép đôi qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba ta có được một cụm nguyên như thế này rồi bỏ qua cho mình cái chân móc cuối cùng của vòng và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc một mũi dời vào đó từ đây móc lên một xích như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 8 cái mũi kép đôi ha nó sẽ tạo ra 8 cái đường g ở hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc bên dưới tức là năm chân đầu tiên mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư và móc đơn thứ năm thì ta sẽ có được 5 mũi móc đơn nằm chồng lên 5 mũi móc đơn ở phía dưới ha tiếp tục tạo một mũi kép đôi thì lúc này sẽ dễ thấy mũi móc hơn nè các bạn có thể đếm cho mình bỏ qua hai chân ha từ chân thứ hai giống xuống hai mũi và đâm kim vào đây hoặc là mình cũng có thể dựa vào cái mũi kép đôi ở phía dưới và mình giống lên trên một mũi ha lần thứ nhất nè lần thứ hai lần thứ ba thì mũi kép đôi của mình nó sẽ thẳng hàng với mũi kép đôi bên dưới móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái chiều cao của cái phần thân túi này nó sắp xỉ gần bằng chiều cao của phần à, thân bình là được ha ta cũng bỏ qua một chân và đâm kim vào cái chân mà mình giống thẳng hàng á móc vào một mũi móc đơn nè tiếp tục làm tương tự ha 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp móc đơn thứ tư và móc đơn thứ năm một mũi kép đôi dựa cho mình vào cái mũi kép đôi ở hàng bên dưới nè sau đó mình giống lên một mũi ha móc vào một mũi kép đôi đâm kim vào chân giống thẳng hàng xuống dưới nè một mũi móc đơn móc tương tự thêm nhiều hàng móc thì sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc lúc này phần thân túi của mình nó sẽ tạo ra được 8 cái đường g nổi lên như thế này ha tạo điểm nhấn cho phần thân túi còn lại tầm khoảng 3 cho đến 5 cm nữa mình sẽ đạt được chiều cao của phần thân túi thì cái số đo đó các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng mũi đơn giống như cái phần đáy túi đi lên nè tức là mình sẽ móc đều và không tạo đường gân ha cái điều cao này tầm khoảng 3 cho đến 5 cm là vừa đẹp các cái mũi móc đơn của mình nó sẽ đều nhau và mình không tăng mũi cũng không giảm mũi ha và cũng không tạo đường gân và ta sẽ móc cho đến khi đạt được chiều cao của phần thân bình rồi đây có một cái đường mà mình à, kết thúc mỗi vòng nè thì để kết thúc cái hàng móc này các bạn cũng móc cho mình một mũi dời vào chân mũi móc đơn đầu tiên của vòng ha để phần miệng túi của mình nó có thẩm mỹ hơn và nó không có một cái điểm g á thì lúc này khi kết thúc cái hàng này rồi các bạn sẽ tiến hành cắt len sau đó mình sẽ kéo cái đường len ra ha lúc này sợi len của mình đang nằm ở bên ngoài đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mà mình vừa kết thúc mũi dời kéo sợi len ra phía sau giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái phần miệng của túi như thế này ha nó sẽ không bị cái điểm g kết thúc nè như vậy là mình kết thúc được thân bình ha luồn cái phần bình vào trong nè phần thân túi nó sẽ ôm sát với phần thân bình ha giúp mình có thể bảo quản được toàn bộ phần thân bình bây giờ mình sẽ móc phần nắp đối với phần nắp thì các bạn cũng móc cho mình các cái vòng tròn xoắn ốc tương tự giống như phần đáy túi tức là mình cũng tăng size tương tự như vậy ha nhưng mà đối với cái phần nắp thì các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn một vòng so với cái phần đáy túi nè nó sẽ có được một cái độ rộng rộng hơn một vòng ha thì đến điểm kết thúc này các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần đáy bình tức ta cũng bỏ qua một chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai tại chân thứ hai cũng đâm kim vào chân nằm bên trong nè móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích cũng móc một hàng mũi móc đơn ha cho đến cuối vòng chân đầu tiên nè cũng đâm kim vào đường bên trong ha và làm tương tự cho các chân móc còn lại tương tự cho mình đến hết ha đánh dấu vào chân đầu tiên nè sau khi đã móc đến cuối vòng rồi nè thì lúc này ở đây mình sẽ có hai cái chân móc ha chân móc của cái mũi móc đơn cuối cùng với cái chân móc của mũi dời kết thúc ở cái vòng này nè thì các bạn sẽ từ cái chân móc mà mình đánh dấu lùi lại một chân ha đây là chân cuối cùng của vòng nè đưa cái đường bên ngoài lên trên kim sau đó luồn kim xuống phía dưới đâm kim vào chân móc mà mình bỏ qua ở phía dưới ha móc vào một mũi móc đơn tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc mình đánh dấu đó móc một mũi dời như vậy là ta cũng hoàn tất được cái phần ờ, nắp ha đây nó cũng tạo được một cái độ sâu như thế này tiếp tục ở hàng móc thứ hai để giúp cho phần nắp của mình nó có điểm nhấn hơn á thì các bạn sẽ tạo cho mình các cái mũi móc đơn chồng lên nhau tức là chân đầu tiên chân mình vừa móc mũi dời nè móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân mũi móc đơn để mình có thể xác định được đây là điểm đầu tiên của vòng ha mũi thứ hai thay vì ta móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc mà các bạn móc vào cái chân móc ta móc cái mũi đó tức là cái chân móc nằm bên dưới nè móc vào đây một mũi móc đơn ha lúc này mũi móc đơn của mình nó sẽ được kéo dài hơn ra một chút đây chân kế tiếp móc vào chân móc một mũi móc đơn thì chân kế bên móc vào chân móc nằm bên dưới ha một điểm cần lưu ý ở đây nè là khi các bạn móc cho mình các cái mũi móc đơn xen kẽ với nhau cái đường móc của mình dễ bị lỏng tay ha nên khi các bạn móc các cái mũi móc đơn nè mũi móc đơn kế bên móc vào chân móc thì đừng có kéo cái sợi len dài quá ha mà kéo cái sợi len khít lại với mũi móc sau đó đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn nè mũi móc đơn vào chân bên dưới cũng đừng có kéo len ha mà kéo sát xuống bên dưới nè giữ nguyên vị trí này và đâm kim xuống chân ở phía dưới móc một mũi móc đơn tiếp tục ha các bạn đừng có kéo cái mũi móc lên cao quá nha cứ giữ sát cái mũi móc đó sau đó móc xen kẽ cho mình cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng những bạn nào mà chân cuối cùng mình đâm kim vào cái chân móc bên dưới ha thì cái chân cuối cùng các bạn cũng đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi móc đơn cuối cùng của cái vòng bên dưới tức là cái đường bên ngoài với cái chân móc mũi đơn mà mình bỏ qua ở phần dưới nè móc vào một mũi móc đơn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 thì lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta móc mũi móc đơn đó tức là chân móc nằm bên dưới nha móc vào đó cho mình một mũi móc đơn mũi kế tiếp là một mũi to thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc nằm bên trên móc vào một mũi móc đơn tiếp tục nè móc vào chân của mũi móc đơn nguyên một mũi móc đơn ha còn chân mà mình đâm kim vào bên dưới thì móc luôn vào chân móc nè tức là các cái mũi móc của mình nó sẽ nằm xen kẽ với nhau ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ cho đến khi đạt được cái chiều cao bằng với cái chiều cao này là được ha một mũi nào chân bên dưới nè sau đó một mũi vào chân ở bên trên và tiếp tục xen kẽ tương tự cho đến cuối vòng ha như vậy là khi các bạn đã móc cho mình xen kẽ cái phần mũi đơn nổi lên nè nó sẽ nằm xen kẽ với nhau ha tạo ra được điểm nhấn cho phần nắp thì đến điểm kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời để cố định lại được cái phần à, viền của nắp nè thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi dời vào cái phần viền này ta đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời chân kế tiếp móc một mũi dời tương tự cho các chân còn lại ha mỗi chân móc cứ đâm kim vào đó và móc một mũi dời cho đến cuối vòng thì hàng mũi dời này nó sẽ giúp mình cố định lại được cái phần viền của nắp nó không có bị giãn khi mình sử dụng lâu dài ha móc đến điểm kết thúc rồi ta sẽ đâm kim vào chân của mũi dời mà ta bắt đầu ở cái phần viền này và ta đâm kim vào đường chính giữa ha móc vào đó một mũi dời từ đây móc lên một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể tạo khoen cho phần nắp ở đây mình sẽ móc lên 35 mũi móc xích khi hoàn tất được sợi dây xích rồi đâm kim vào cái chân mà mình vừa kết thúc mũi dời đó các bạn tiếp tục đâm kim vào đó móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kéo sợi len thừa vào trong giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần nắp có một cái khoen như thế này hàng mũi dời của phần nắp khi mình đậy vào trong cái phần thân túi nè thì nó sẽ giúp mình giữ được cái độ rộng của phần nắp nó không có bị quá rộng khi mình sử dụng lâu dài ha đậy vào nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần dây phần dây chừa cho mình một đoạn len vừa đủ để mình khâu vào trong thân túi nè từ điểm này tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút đoạn len thừa này lát nữa mình sẽ khâu cái đầu này vào trong thân túi ha khoảng cách giữa các đường gân ở trên thân túi là 5 mũi móc nên mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 khi có được 5 mũi móc xích rồi nè lần lượt đâm kim cho mình vào chân móc thứ tư bỏ qua chân thứ năm ha đâm kim vào chân móc thứ tư sau đó kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba kéo len qua chân móc đâm kim vào chân thứ hai kéo len và đâm kim vào chân đầu tiên kéo len lúc này mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc trên kim ha các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên nè một mũi sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết lần thứ hai nè lần thứ ba và lần thứ tư thì như vậy là hàng đầu tiên mình hoàn tất nó sẽ tạo ra những cái đường móc như thế này đường móc nổi lên trên nè thì ta tiếp tục đâm kim lần lượt 4 lần ha chân đầu tiên sẽ là cái đường móc sát bên này đâm kim kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên và chân thứ tư là cái đường móc nằm phía ngoài nè kéo lên mũi đầu tiên các bạn sẽ kéo lên cho mình qua một mũi trên kim còn từ chân thứ hai ha đâm kim lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư ta hoàn tất được hàng móc thứ hai ha và hàng móc thứ hai cũng tạo ra được những cái đường móc nổi lên nè các bạn làm tương tự cho mình đâm kim chân đầu tiên nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên và chân thứ tư là chân phía ngoài kéo lên chân đầu tiên trên kim nè kéo lên qua một chân sau đó lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết đây ta hoàn tất được hàng thứ ba ha móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi mình đạt được chiều dài của sợi dây sách tay hoặc là đeo vai ha thì sau khi đã đạt được chiều dài của sợi dây rồi nè khi ướm vào trong thân của túi đây từ cái đầu của cái sợi gân ha hai bên này mình sẽ có được một cái sợi dây sách như thế này thì đến điểm kết thúc của sợi dây các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len ta cũng cắt một đoạn len dài để sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân túi đây mình hoàn tất được sợi dây ha sử dụng kim khâu nè đây là mặt trái của sợi dây ha và mặt phải là cái mặt mà có những cái đường g mà ta móc vào nè các bạn sẽ khâu cho mình cái phần dây này chia đều cho cái phần à, à, thân túi thì mình sẽ có 8 đường gân thì 8 đường gân này các bạn sẽ ở cho mình mỗi bên là 4 đường gân ha và mình sẽ khâu cái sợi dây này ở chính giữa chia mỗi bên là 4 sợi gân nè mình sẽ khâu tương ứng vào 5 chân móc của cái khoảng trống đó nha sau khi đã khâu hoàn tất rồi tiến hành giấu cho mình sợi lê này vào trong các cái mũi móc nè Như vậy là ta vừa khâu được một đầu của sợi dây ha khi đã khâu được một đầu của sợi dây rồi ở cái phần khoen của cái nắp các bạn sẽ luồn cho mình phần nắp vào trong sau đó mình sẽ khâu cái đầu còn lại và ta cũng khâu tương tự ha dùng cái sợi len thừa này và khâu vào như vậy là khi đã khâu hoàn tất được cái sợi dây vào mình sẽ có được một cái sợi dây sách như thế này ha luôn cho mình thân bình vào trong phân túi nè phần nắp có cái khoen này nó sẽ giúp mình có thể giữ được cái phần nắp nó không có bị thất lạc ha đậy vào và để có thể lấy được cái bình giữ nhiệt ra bên ngoài thì đầu tiên các bạn sẽ mở phần nắp ra sau đó ta sẽ sử dụng ngón cái và ấn nhẹ cái phần đáy bình ha đây phần bên bình của mình nó sẽ lồi ra bên ngoài các bạn ấn nhẹ phần đáy bình cho thân bình lồi ra bên ngoài sau đó mình sẽ sử dụng sử dụng xong các bạn sẽ đẩy bình vào ha sau đó mình sẽ dùng nắp đậy lại đây thì như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi len để đựng bình giữ nhiệt có nắp đậy như thế này chúc các bạn thành công